Bán lô đất 108m2 gần shop house FPT gần trường giá rẻ. Chiều ngang 6m. Chiều dài 18m. Giá lô đất chỉ hơn 2 tỷ. Đây là một lô đất đất hướng đông sạch đẹp. Vị trí đối diện công viên khu V1 FPT City. Là một trong những phân khu có diện tích rộng và mật độ xây dựng thoáng nhất. Liên hệ ngay hotline 0784860347 Thanh Thơ để xem đất và thương lượng giá. Để cập nhật thông tin chi tiết và cụ thể nhất. bán lô đất 108m2 gần Shophouse house FPT gần trường giá rẻ. Chiều ngang 6m, chiều dài 18m. Giá lô đất chỉ hơn 2 tỷ. Đây là một lô đất đất hướng đông sạch đẹp. Vị trí đối diện công viên khu V1 FPT City là một trong những phân khu có diện tích rộng và mật độ xây dựng thoáng nhất. Liên hệ ngay hotline 0784860347 Thanh Thơ để xem đất và thương lượng giá. Để cập nhật thông tin chi tiết và cụ thể nhất. bán lô đất 108m2 gần shop house FPT gần trường giá rẻ. Chiều ngang 6m, chiều dài 18m. Giá lô đất chỉ hơn 2 tỷ. Đây là một lô đất đất hướng đông sạch đẹp. Vị trí đối diện công viên khu V1 FPT City. Là một trong những phân khu có diện tích rộng và mật độ xây dựng thoáng nhất. Liên hệ ngay hotline 0784860347 Thanh Thơ để xem đất và thương lượng giá. Để cập nhật thông tin chi tiết và cụ thể nhất.